Các con ơi, Tết đến rồi, dọn nhà thôi Alo alo ba ơi ba Tết cũng sắp đến rồi Cả nhà ta xôn xao rộn ràng Con với ông bà đi mua áo mới Mẹ cùng dì cô sắm sang dọn nhà Nào là phao canh đào Nào là hoa quả cam quả bưởi Cây quất và bỗng bay Alo alo ba ơi ba Ba sắp về chưa Cả nhà ta chờ mong ba về Tết đến rồi làng trên xóm rơi, Vui quây quần về nồi bánh trưng Alo alo con yêu của ba đây là quà Tết, quà này cho ông bà Còn phần này là của mẹ với con Cả nhà mình ở trong tim ba Các con thương yêu của ba Lại một cái Tết nữa Ba không ở bên gia đình Nhưng các con hãy thông cảm cho ba nhé Vì ba đang làm nhiệm vụ của một người lính Bảo vệ chủ quyền cho đất nước Ba sẽ về các con chờ ba nhé ba cũng nhớ thương các con nhưng chưa thể bây giờ vì quê hương còn bao nỗi lo âu đồng đội ba trên khắp miền đất nước đều đang chiến đấu lặng thầm dãi nắng dầm mưa chịu nhiều gian khổ chắc giờ này các con đang háo hức chuẩn bị cho tết mới cho ba gửi ngàn cái nhớ ba gửi ngàn cái thương đến gia đình mình nhé ba đi làm nhiệm vụ đây thường nhớ các con nhiều ha, ha, ha, ba ơi con đợi ba về ha, ha, ha, ba ơi con đợi ba về con yêu con yêu khi ba về ba sẽ đưa ông bà cùng cả nhà ta lên chùa cầu phúc Bên nhau Tết đến vạn điều vui, rộn ràng khắp nơi vang tiếng cười. Vào nhà ta